我记得，轮眉甲因bomb lia lia ye，东凉不沙，天堂晚沙啊，暖暖明亮。 sang zela hun le kum te mo long liang zeli ni le kha te hong be zel hi hong bol pasian na po xa te na to be da zel bangi kanun tang na hong beiding hin zatam waliam sa hun lenin